Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ sáu ngày 2 tháng 7 năm 2021, tức ngày 23 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Hợi hôm nay là Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Tử vi tuổi Tý. Tam hội xuất hiện vào thời điểm này cho thấy, nếu con giáp tuổi Tý muốn thay đổi mình thì hãy bắt đầu bằng việc mở rộng mối quan hệ, Đừng ngại ngần tương tác với những người bạn mới, nhờ thế bạn sẽ hiểu thêm về thế giới xung quanh cũng như có thêm nhiều vốn sống mới mẻ cho chính bạn. Thực thần hỗ trợ cho con giáp tuổi Tý có một ngày thuận lợi, bản mệnh nên sử dụng nguồn năng lượng cơ thể dồi dào mà bạn có cho các hoạt động thú vị ngày hôm nay nhé, nhờ thế bạn sẽ có một ngày thật hiệu quả. Đừng lười biếng, nếu không bạn sẽ bỏ phí những ngày đầu tháng thú vị đấy. Thủy khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh có phần giảm sút, có thể vì áp lực công việc lại thêm thể trạng không tốt nên bạn dễ bị đuối sức. Việc gì có thể hoàn thành sớm hôm nay nên thực hiện nhanh để có nhiều thời gian nghỉ ngơi vào cuối ngày bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. Hai, Tử vi tuổi sửu. Nhờ tam hội nâng đỡ mà việc hợp tác làm ăn của con giáp tuổi sửu khá thuận lợi trong thời gian này. Người thân có thể không giúp được việc gì cụ thể nhưng chỉ lời động viên của họ thôi cũng đủ giúp cho bạn có thêm sức mạnh rồi. Một ngày tuyệt vời dưới sự chỉ dẫn thiên ấn để con giáp tuổi sửu có thời gian hướng tới âm nhạc, nghệ thuật, hội họa, những cảm xúc của bạn sẽ được đủ đầy hôm nay. Đây là lúc bạn có cơ hội bay bổng với những ý tưởng của mình đấy. Nếu bạn cảm thấy công việc quá mệt mỏi thì tại sao không nhân cơ hội này để trốn, một chút nhỉ? Đừng vội vàng xử lý công việc khi bạn chưa thể có tâm trí giải quyết nó nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. ba Tử vi tuổi dần, Lục hợp hỗ trợ cho những mối quan hệ của người tuổi dần, nếu không muốn giữ những bí mật cho riêng bạn nữa thì đừng ngại ngần chia sẻ những thông tin ấy với mọi người. Tuy nhiên đừng quên tìm cho mình một người đủ để hiểu, tôn trọng bạn và sẵn sàng lắng nghe bạn nói. Chính tài là cơ hội để bản mệnh gia tăng tài sản, tài lộc cũng sẽ có cơ hội gia tăng khi bạn khai thác khả năng của mình đúng cách thậm chí chỉ cần hỗ trợ ai đó việc gì thôi bạn cũng có thể kiếm tiền rồi. Mộc Thủy Xung khắc cho thấy có thể vì bản mệnh chủ quan nên không lường được các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nhất là những người bị bệnh mãn tính lúc này dễ bị đau nhức, phải uống thuốc để hạn chế cơn đau lại. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 4. Tử vi tuổi Mão, Tam hợp mang tới cơ hội về một tình yêu mới cho con giáp tuổi mão độc thân, nhân duyên thêm phần rực rỡ khi có người đón đưa, hẹn hò giúp cuộc sống của bạn vui tươi hơn. Những ai đã có đôi có cặp hứa hẹn sẽ có những buổi hẹn riêng tư lãng mạn sau một thời gian dài. Ảnh hưởng tích cực của thiên tài nên con giáp tuổi mão dễ có cơ hội trúng thưởng trong ngày này hoặc có người nhận được tiền từ công việc phụ nào đó. Hôm nay nhìn chung tiền bạc dùng rình, đủ để bạn mua món đồ mà bạn yêu thích từ lâu. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại, dường như bạn trở nên sung sức hơn nhờ chế độ ăn hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ. Bạn cũng tránh làm việc quá sức và tránh xa các tác nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe trong thời gian này. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, hợi. năm Tử vi tuổi thìn, ngày có chính ấn, mặc kệ người khác nghĩ gì, con giáp tuổi thìn hãy đặt bản thân lên vị trí trọng tâm ngày hôm nay, khi bạn làm điều mà mình muốn, mọi người sẽ tôn trọng và sẵn sàng ủng hộ bạn mà thôi. Đừng cảm thấy ngại ngần, bối rối vì điều đó nhé. Thổ thủy xung khắc gây ra những rắc rối trong mối quan hệ mà thậm chí bản mệnh chưa từng nghĩ tới. Có những người cố tình không hiểu bạn thì có cố giải thích như thế nào họ cũng không chịu lắng nghe hoặc còn cố tình bẻ lái, khiến câu chuyện gây bất lợi cho bạn đấy nhé. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ,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 Hãy dành thời gian cho riêng mình, bởi vì bạn xứng đáng được tôn trọng và lắng nghe, đúng không nào? Chính quan nhắc nhở việc duy trì nhịp bước đều đặn của mình là lời khuyên cho bạn hôm nay nhé người tuổi tỵ. Đừng vì bất cứ lý do gì mà làm việc theo cảm tính, khiến tốc độ xử lý công việc của bạn bị ảnh hưởng theo nhé. Thái độ chuyên nghiệp sẽ giúp bạn có một ngày hiệu quả. Nếu bạn đang muốn có sự giúp đỡ của ai đó để giải quyết một tình huống khó khăn mình vướng phải, thì tại sao không chủ động lên tiếng mở lời với họ nhỉ? Đừng lăn tăn gì, bởi vì đối phương đang rất sẵn lòng hỗ trợ bạn, với điều kiện là bạn mở lời đấy. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Thiên quan xuất hiện trong ngày hôm nay nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ đừng vì tin tưởng ai đó mà chia sẻ hết mọi thứ cho họ. Những người này có thể đang có ý định xấu khi họ sử dụng thông tin của bạn đấy. Ngoài ra, tránh việc phóng nhanh vượt ẩu kẻo gây tai nạn nhé.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 Bên cạnh đó, những ai kinh doanh tự do bắt đầu tìm ra hướng đi phù hợp cho mình để cải thiện công việc hiện tại. Thổ thủy xung khắc ảnh hưởng không tốt đến vấn đề tài chính của bản mệnh, hãy hạn chế việc cho vay tiền lúc này vì bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng nợ khó đòi. Ngoài ra, đừng tiêu sang cả tiền tiết kiệm của bạn đấy nhé, cẩn thận hơn với việc chi tiêu. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Mùi. 9. Tử vi tuổi thân, Thân hợi tương hại nhắc nhở con giáp tuổi thân chứ nên vội vàng tin tưởng ai, nhất là người mà bạn chẳng biết họ xuất hiện từ đâu. Ngoài ra, bạn nên phân định rõ ràng những việc công, việc tư nếu không để hai việc này liên quan tới nhau sẽ khiến công việc của bạn rối tinh lên đấy. Rắc rối nào đó có thể nảy sinh hôm nay dưới tác động của kiếp tài, và nếu con giáp tuổi thân cứ trần chờ không xử lý thì mọi thứ còn có thể vượt qua tầm kiểm soát, hãy cố gắng dành thời gian tìm hướng giải quyết chúng cho triệt để, thay vì để những phiền toái làm đau đầu bạn lâu dài nhé. Kim thủy tương sinh hậu thuẫn cho các vấn đề liên quan tới tiền bạc của bản mệnh. Nhưng dù ít hay nhiều tiền cũng không được tiết lộ cho ai biết bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, 10. Tử vi tuổi dậu. Giúp đỡ người khác là cần thiết, Tuy nhiên đừng vì ảnh hưởng của tỷ kiên mà trở nên ích kỷ ngay sau đó khi đặt nhu cầu của người khác lên trên chính bạn ngày hôm nay. Nếu bạn muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết phải tôn trọng bản thân đã, nếu không bạn có thể sẽ tổn thương đấy. Ngũ hành tương sinh giúp bạn cuối cùng cũng tìm được cho mình khoảng bình yên mà mình mong muốn trong ngày hôm nay. Có thể vấn đề tiền bạc của bạn được giải quyết nên bạn cũng cảm thấy thoải mái, vô tư hơn, không phải nghĩ nhiều. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, Hôm nay một số việc mà bạn muốn làm thì nên thực hiện ngay, tốt nhất là các vụ khởi tạo, trốn cất, cưới gà, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Chính ấn hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi Tuất thuận lợi. Những mong đợi những thay đổi trong đời sống thì ngày hôm nay là thời điểm thích hợp để làm điều đó. Bạn hãy cứ thử mạnh dạn dấn thân xem sao, kết quả thậm chí sẽ vượt xa suy nghĩ ban đầu của bạn đấy. Thổ thủy xung khắc dự báo có điểm ngăn cản, do đó bản mệnh phải lưu ý, nếu có làm gì cũng phải xem xét trước sau cẩn thận, nhất là những việc liên quan tới giấy tờ. Ngoài ra, khi tham gia giao thông phải luôn đảm bảo an toàn nhất có thể. Theo lịch ngày tốt, hôm nay nếu đi đâu, bản mệnh nên ưu tiên hướng hỷ thần, hướng Tây Nam, hoặc tài thần, hướng Tây Nam, hạn chế hướng hắc thần, hướng Đông Bắc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 12. Tử vi tuổi hợi. Hợi hợi tự hình khiến con giáp tuổi hợi có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, có thể những gì bạn nghĩ tới có phần đúng nhưng không có nghĩa là không có cách cải thiện. Hãy học tập cách người khác xử lý nó, đừng ủ ê chê bai hay than thở quá nhiều, mọi người còn có cuộc sống riêng, không thể ở lại nghe chuyện của bạn mãi được,